Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi tiếp theo, à, bạn này xin được giấu tên. Kính Bạch Thầy, vợ chồng con do hiểu nhầm nhau nên đã cãi vã nhau dẫn đến việc ly thân từ giáp Tết vừa rồi. Bây giờ vợ con còn lại về ở nhà mẹ đẻ và nộp đơn ly hôn với con. Con không muốn gia đình tan vỡ, giờ con phải làm gì để vợ chồng con hòa thuận ạ? À? thầy giúp con với con xin cảm ơn thầy <laughs> tuyệt đại chúng bạn này bạn ấy biến thầy thành ông ờ, trưởng ban hòa giải đấy. đấy. <laughs> đấy tức là hai vợ chồng chắc còn trẻ vào không thế đấy chắc mới cưới nhau được thôi thế thì bây giờ thì tết vừa rồi là à, cãi nhau cãi nhau xong rồi là ly thân nhau và bây giờ là vợ là khăn gói quả mướp, mướp về nhà mẹ đẻ. Về đấy một thời gian thì tâm tư nó càng trì trệ, cuối cùng là viết đơn ly dị. Đó. Thế nhờ bạn này ấy, là bạn này con trai, không muốn gia đình tan vỡ, là không biết làm sao. Cũng thỉnh lên Thầy, không biết Thầy ra <laughs> chia sẻ thế nào đấy. <laughs> Ôi Thầy thì những cái gì Thầy biết trong Phật Pháp Thầy chia sẻ nhé. Thầy nhận định thế này, quả thật đấy, cái mối quan hệ trong gia đình giữa vợ và chồng đó, nó cũng rất là phức tạp. Tuy là hai người nhưng nó rất phức tạp vì hai người này là hai thế giới. Phải không? Ừ, đấy chúng ta thấy anh em ruột trong nhà mà sống với nhau còn xích mích nữa là hai người hoàn toàn xa lạ. Có phải không? Vợ với chồng thực chất là hai người xa lạ chứ. Họ hàng không phải chả biết gì nhau, tự nhiên ờ, vập vào nhau, thế rồi tìm hiểu, thế rồi lấy nhau mà gọi là tìm hiểu chứ đã hiểu thật đâu ở đây thầy sợ này, thực ra là chả hiểu gì mới lấy nhau chứ mà hiểu thật nhau thì chưa chắc đã dám lấy nhau đâu có phải không <laughs> nhiều khi là hiểu lơ mơ hiểu hiểu vớ hiểu vẩn hiểu sai mới dám lấy nhau chứ mà hiểu thật hiểu gọi là hiểu rõ chân tơ cái tóc chưa chắc đã dám lấy nhau đâu nghe không mà hiểu thật á cho nên thầy nói là thật sự là chưa hiểu nhau tí gì mấy đâu gọi là mới gọi là thấy được cái mày cái mặt thôi chứ còn đã thật là hiểu nhau đâu chứ hiểu rõ bản chất của nhau chưa chắc đã dám lấy nhau đâu <laughs> đấy nhiều khi chính vì cái không hiểu nhau mới lấy nhau đó gọi là tìm hiểu chứ thật ra là chẳng hiểu gì lấy nhau thế cho nên về lấy nhau mới hiểu ra hiểu ra mới lại chán nhau đúng không lúc ấy tôi hiểu cô rồi tôi biết cô rồi hóa ra là cô là như vậy lúc ấy bắt đầu chán nhau mới là đâm đơn đi dự tôi hiểu anh rồi ngày xưa thì anh chỉ lừa tôi thôi đúng không anh đóng kịch ấy. Thế bây giờ tôi hiểu anh bản chất của anh rồi cho nên thôi không thể sống anh được đâu chia tay đó chúng ta thấy không cho nên thầy nói là chính vì là không hiểu nhau lắm cho mới lấy nhau là đúng đấy chứ không phải không đâu <laughs> khó vào các cụ nhà ta ngày xưa đấy ngày xưa thì không có cái giai đoạn tìm hiểu lắm đâu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy cha mẹ đã ướm cho nhau rồi và vâng, gà bán cho nhau rồi thế là về với nhau bắt phải sống với nhau vâng, cái sức mạnh ngày xưa của cái chế độ phong kiến sẽ bắt phải sống thế mà các cụ sống được đấy thưa đại chúng cái lễ giáo phong kiến mà nó khiến cho người ta sống an ổn với nhau vì cái tâm của con người ta nó không phức tạp đại chúng thấy không con người thời xưa nó không phức tạp cái, cái cơ chế xã hội cái định chế xã hội nó khiến cho tâm con người ta không nghĩ lung tung như bây giờ còn tâm của của tuổi trẻ bây giờ đại chúng biết đủ thứ nó quá phức tạp sách báo phim ảnh internet đủ các loại cho nên cái tâm con người bây giờ nó quá dao động nó quá phóng túng nó quá buông lung thế cho nên ấy, con người ta càng khó hiểu được nhau cho nên nó gọi là tìm hiểu có hiểu được nhau mấy đâu về nhà mới sinh chuyện các cụ ngày xưa chính ra do cái định chế xã hội như vậy cho nên là các cụ à, an yên với nhau thế đấy nó lại có cái hay ngày xưa ly dị ít hơn bây giờ bây giờ tuổi trẻ giờ ly dị là cứ thường xuyên có khi mới cưới nhau vài tháng đã lại đâm đơn ra, ra tòa ly dị nhiều lắm thưa đại chúng tỷ lệ ly hôn của chúng ta rất là nhiều ở tuổi trẻ rất là cao chính là cái những cái, nó cũng là do cái sự phát triển của xã hội Ừ, do cái môi trường nó ảnh hưởng đến cuộc sống đến tâm tư của con người rất là nhiều nghe không? Đó. thế và ở đây thì thầy cứ nói thẳng thật sự là những cặp vợ chồng này đều chưa biết tu cho nên nếu thật là có biết tu có học pháp và có biết ứng dụng pháp biết tu thì gia đình nó không đến nỗi tan vỡ đâu không đến nỗi chia ly này đâu vâng. ờ, chỉ trừ những trường hợp nào mà một trong hai người là phát nguyện đi tu thôi thì chia tay nhau thì không nói chí nguyện tu hành người kia chưa hiểu thôi Cho còn nếu mà cả hai vợ chồng cùng à, tại gia mà cùng học phật pháp cùng biết tu thì chắc là gia đình nó không tan vỡ đâu cùng biết tu nghĩa là cùng quay về sửa tâm mình cùng tập làm chủ tâm mình cùng nhìn nhận lại mình thôi. Ừ. tại sao mâu thuẫn mâu thuẫn vì hai bên không hiểu nhau và có thể là cố tình không hiểu nhau nữa đến lúc mà cãi nhau rồi là cố tình không hiểu nhau thưa đại chúng Đấy. luôn luôn là tôi đúng anh sai hoặc là là em đúng à, à, anh đúng em sai hoặc là em đúng anh sai thì thế thôi chỉ là tôi đúng vì chấp cái tôi đúng cho nên là mâu thuẫn à, tôi sống thế này đúng tôi hành xử thế này là đúng tôi nói thế này là đúng tôi làm thế này là đúng vâng thế còn người kia là sai rồi bắt nhau phải thay đổi Đấy. người này bắt người kia phải thay đổi anh phải thế này anh phải thế kia nhưng mà có phải dễ đâu từ này chúng thay đổi một con người không dễ chút nào nó không phải như là, là, là, là hòn gạch chúng ta mài cái nó mòn được ngay con người người ta gọi là giang sơn dễ đổi mà bản tính khó rơi. thay đổi gọi là ngăn sông rồi đào núi còn dễ nhưng mà thay đổi bản tính con người rất là khó và lấy nhau cũng phải hai mấy ba mươi tuổi rồi mới lấy nhau ba mươi năm ấy anh huân tập những cái tính khí ở gia đình nhà anh ở cái môi trường sống của anh bây giờ mình bắt anh thay đổi theo ý mình dễ gì cũng phải ít nhất 30 năm sau anh mới thay đổi được hoàn toàn à, anh tập 30 <laughs> năm rồi bây giờ bỏ thì nhanh thì cũng phải 10 20 năm Ờ, mà cứ bắt anh phải bỏ ngay nhưng mà anh không bỏ được ngay khó chịu chịu được anh vài tuần vài tháng thôi nhưng chịu cả năm nó không chịu được thế nhưng mà cái tính này là anh đã tập đến 30 năm rồi <laughs> bây giờ bắt anh bỏ cay làm sao anh bỏ được đó thế chúng ta có nhiều thứ lắm trung quy mà theo lý luận phật giáo biết rằng vợ chồng bỏ nhau á ngày xưa yêu nhau và lấy được nhau là cũng quyết chí lắm mà nói thì nói cũng thương nhau cũng mến nhau lắm rồi còn hiểu thì có thể chưa hiểu lắm nhưng mà thương nhau có mến nhau chứ còn hiểu thì chưa hiểu nhiều chỉ vì thương vì mến mà lấy nhau thôi à, tôi thương cái anh ấy trông anh ấy ờ, cũng bùi bụi cũng hơi phui phủi thế là thích là lấy cô này trông cô cũng có vẻ hiền thục nết na thế là lấy thế đó thế. chứ còn hiểu nhau chưa hiểu mấy nhưng về nhau rồi về với nhau rồi bắt đầu nó vỡ ra nhiều chuyện mấy lúc ấy mới ra ngộ ra à thế này thế kia Đấy. thế nhưng mà lúc này thì đã trói vào nhau rồi Đấy, thì lúc này cố gắng để tìm cách để bứt ra. Đấy. Nhưng mà không nghĩ lại ngày xưa tại sao đến với nhau. Một lần nghĩ lại thôi và bắt đầu nếu biết tu thì nó sẽ, nó sẽ có thể cứu vãn được, hóa giải được, nghe không? Nhưng không biết tu thì rất dễ đi đến đổ vỡ. Và rất nhiều cặp vợ chồng trẻ bây giờ đổ vỡ là như vậy vì các cháu đều không biết tu, không học Pháp, không học Phật Pháp, không biết tu tâm, cho nên là, là đổ vỡ. Thế thì bây giờ với à, bạn trai này Thầy chia sẻ với bạn ấy thế nào đây? Tâm tư chia sẻ các bạn như thế một chút để chúng ta hiểu được cái thực trạng của hôn nhân bây giờ, của tuổi trẻ bây giờ. Nó rất dễ đổ vỡ, rất mong manh. Thì các bạn vừa thiếu kinh nghiệm sống, vừa thiếu tâm lý, vừa không biết tu tập nữa, không làm chủ mình. Cho nên thực sự mà nói bây giờ tuổi trẻ mà lấy nhau sớm rất là dễ đổ vỡ. Đó nếu mà không được cái môi trường gia đình tốt ấy, à, môi trường sống tốt ấy, thì rất dễ đổ vỡ ừ. hai vợ chồng trẻ lấy nhau ra ở riêng là lục đục đánh đấm nhau ngay rất là dễ tan vỡ lắm thế còn bây giờ thì thôi thầy đành phải chia sẻ với bạn trai này các cách tu thôi và xem cứu vợn vãn được chút nào không, phải không? Nha. Thế bây giờ bạn đã làm cho cô vợ cô giận đến nỗi cô xách túi khăn, khăn gói quả mướp về mẹ đẻ rồi là căng lắm rồi cho nên ấy, nếu mà hay nhất đáng nhẽ là không để cho vợ xách túi đi à, đây là cái việc thầy chia sẻ thôi chứ đáng nhẽ để xách túi đi rồi là người ta đã có câu bước chân đi làm sao cấm kỳ trở lại cái tự ái của người phụ nữ cũng gớm lắm phải không tôi đã bước chân ra khỏi cái nhà này của anh này tôi không bao giờ quay trở lại có nhiều khi chỉ một câu ấy thôi là vĩnh viễn người ta không về được người ta không vượt qua nổi cái, cái, cái, cái, cái, cái câu nói này không vượt qua được cái ngưỡng cửa của câu nói này rất là khó đã bước chân đi tôi đã sách đi rồi tôi không bao giờ về đâu cái tự ái cái kiêu mạn của người phụ nữ khó lắm cho nên vợ chồng cãi nhau thì làm sao mà tốt nhất là đóng cửa lại đừng để cho đi đâu đi rồi là khó về lắm đấy ờ. thế về bên nhà mẹ đẻ mà bà mẹ đẻ lại không hiểu ra à, cô con gái chút bầu tâm sự xong bà mẹ lại đổ thêm dầu thêm lửa vào ôi rồi ôi sao thằng chồng mày nó tệ bạc thế nhà nó gọi là mất nết mất mất tông mất giống thế thôi rồi vào đáng nhẽ về bà mẹ mà hiểu ra thì còn phải dạy con phải mắng con gái mà thôi không được phải về thế nọ thế kia đấy chính bà chị gái của thầy ngày xưa cũng có những lúc cũng buồn lòng về nhà về nhà bà mẹ mà quát cho lại sợ lại phải chạy về chứ không thì mà cứ về nhà mà mà tỉ tê với mẹ mà mẹ lại không hiểu biết gì thì tan nát hạnh phúc gia đình của con mình rất là dễ. Không? Cái đây để cho vợ sách túi về nhà là một cái, một cái điểm thua rồi đấy. Vâng, thế giờ làm sao? Thế bây giờ mình phải xuống nước thôi. À, thôi thì lại mình phải khăn gói quả mướp sang nhà vợ và vâng, đầu gối quỳ xuống lễ bố mẹ vợ xin lỗi bố mẹ vợ xin lỗi vợ sao đâu đây là mình phải xuống nước rồi bây giờ mình gọi là cái thế thua rồi người ta giờ là người ta thế thắng người ta xách, xách túi ta đi là thắng rồi đã bất cần rồi thế ra mình phải thua thôi mình phải nhún xuống nha về xin lỗi đi xin lỗi bố mẹ vợ xin lỗi vợ thôi không có sao hết đấy ờ, mình đạt được cái mục đích của mình nhé rồi nhờ bố mẹ vợ can thiệp ờ, tác động người ta thấy à, cái cậu rẻ này nó cũng chân thành đấy thôi nó cũng biết lỗi rồi à, nó cư xử ấy, con gái mình thế là không phải do biết lỗi rồi thôi thế thôi thế thì là người ta vào người ta à, tỉ tê với con gái người ta nhá không? có thể nó sẽ xuôi đấy. đấy rồi vào xin lỗi vợ nữa cần nữa thì quỳ xuống dưới chân mà xin lỗi không sao hết ngày xưa cầu hôn quỳ xuống chân cô ấy, cầu hôn được mà <laughs> thế bây giờ ông quỳ xuống chân cô ông xin lỗi có chết gì đâu không ai người ta bắt phạt cái chuyện đấy không ai người ta bêu diếu chuyện đấy cả bình thường nghe không đấy, bình thường đấy nhé đấy thế rồi sao nữa phải hứa sửa đổi những cái gì trước đây mình đã vì cái ấy mà làm khổ cô và mình cố mình sửa đổi. Thật sự cô phải thấy được cái chân thành sửa đổi của mình. Đấy, nhé. Rồi mình chăm lo cải thiện kinh tế. Có nhiều khi mà người chồng không làm ra kinh tế, người vợ cũng xem thường. Người ta cũng bị nhạt phai tình cảm. Cho nên mình phải làm được ra kinh tế. Rồi chăm nom đến con cái, đến nhà cửa, yêu thương vợ con hơn, thể hiện sự quan tâm, săn sóc trở lại đó thì ngày xưa cô đến với mình cô yêu mình cũng chỉ là vì mến là, là thích thôi thế giờ phải làm cho cô mến trở lại và vâng, rồi bây giờ lại làm cho cô hiểu hơn về mình đã thay đổi mình phải đổi mới hàng ngày à, cuộc sống vợ chồng nó hay tan vỡ là vì sao nó nhàm chán nó cũ dích rồi đó, ngày nào cũng thế à, ngày nào thế người ta gọi là giống như cơm nguội á cho nên nó chán thế thầy nghe ở thế gian ta bảo là đúng là là là, là uh, thích đi ăn phở là thế vợ là cơm mà đi ra ngoài ngoại tình là phở vì nó mới mới mẻ thế cho nên cuộc sống gia đình vợ chồng hôm nay thầy cũng nói một chút là phải biết thường xuyên làm mới mình đạo phật cũng dạy chúng ta ngày ngày phải làm mới ngày ngày mình phải làm mới đấy chính cái sự sám hối sửa đổi mình là làm mới đấy thế thì ngày ngày nào mình cũng mới thì ngày ngày nào mình cũng đẹp giống như bông hoa ngày nào nó cũng tươi mình ngày nào mình cũng thích ngắm thế cái mai mà nó không tươi nó héo đi rồi là mình chán không muốn ngắm nữa thế thì chính cái mới á, cái mới ở đây là mới cả trong tâm hồn nữa chứ không phải chỉ mới ở ngoài thân xác thay bộ quần áo cánh mới đâu mà phải mới từ trong tâm mới từ phẩm chất của mình đấy vợ chồng có tu dưỡng thì vợ chồng ấy sẽ hạnh phúc bền lâu kém tu dưỡng là khó có hạnh phúc lắm là chỉ có choảng nhau thôi và khăn gói ra đi thôi. đó đấy nhá Đấy là Thầy nói về liệu pháp tâm lý, mà cái này là cái pháp rất là thế gian. Nha. Các nhà tâm lý cũng có thể tư vấn cho bạn này được như vậy. Thầy cũng chia sẻ cái đấy. Thế còn đây, một cái, một cái chuyện nữa là liệu pháp về tâm linh. Cái này Thầy đã gặp, cái này là tâm linh Phật Pháp mới biết. Tức là cũng có những cặp vợ chồng sống khá là tốt với nhau, nhưng mà không hiểu làm sao rất khó chịu với nhau Thầy đã từng gặp trường hợp này. Có cô cố điện cho Thầy, có bảo con không hiểu. Con với anh ấy đến với nhau là cả tấm lòng yêu thương. Con vượt có biết muôn trùng gian khổ để đến với anh ấy. Con là một cô gái gọi là gái tân rất là trẻ đẹp, một tiến sĩ, một giáo viên tiến sĩ, giỏi giang con nhà gia giáo, có bề thế hẳn hoi, gọi là đẳng cấp đấy. Anh ấy thì là người đã có một đời vợ mà chia tay và hơn con những mười mấy tuổi chứ không phải ít đâu. Đấy, cho nên khi con đến với anh ấy là cả một bầu trời yêu thương, con muốn bù đắp cho anh ấy. À, anh thiệt thòi quá với người vợ trước, à, với người vợ trước, anh thiệt thòi. Đó rồi, cho nên con muốn đến anh và khi con đến anh là cả gia đình nhà con cấm cản, gọi là đủ thứ nói chuyện thế nhưng con với anh với tình yêu mãnh liệt và gọi là rực lửa cho nên chúng con vẫn quyết định đến với nhau con vượt qua tất cả trông gai con đến với anh ấy thế và con nghĩ rằng con đến anh con sẽ hạnh phúc Đấy, điện về cho thầy chia sẻ thầy cũng nghe hết đó. tại sao thầy mà thầy lại biết vì thầy được nghe rất nhiều chuyện Đã. thế và một hai năm đầu thì anh chị sống giáo rất hạnh phúc nhưng đến năm thứ ba thì tự nhiên đó, Chị này bảo, anh ấy cảm thấy rất khó chịu với con. Thể hiện những cái rất là khó chịu mà anh ấy cũng không phải anh ngoại tình, anh không có tình cảm với ai. Nhưng mà tự nhiên anh thể hiện những cái gì rất khó chịu với con. Thế và có lần anh nói là anh nhìn thấy con tự nhiên anh cảm thấy một cái gì đấy anh rất khó chịu. Và hai người cũng không ngủ chung giường nữa luôn đấy. Thế và anh bảo nhiều hôm anh về nhà anh không muốn về nhà vì nhìn thấy con tự nhiên cảm giác một cảm giác gì anh rất là sợ rất là kinh sợ không hiểu một cái cảm giác rất là kinh sợ nên lỗi về sau là anh không ngủ ở nhà anh đi sang nhà bạn anh ngủ đấy và và cô đã điện về con rất lo là hạnh phúc chúng con tan vỡ mà con bây giờ con đã vượt qua tất cả mọi cái trở ngại này khác để con đến với anh rồi bây giờ tan vỡ thì con muối mặt con không biết chui về đâu con không biết nói với cha mẹ con thế nào vì chính cha mẹ con ngày xưa không đồng ý cho con đến với anh ấy bạn bè con cũng thế ừ. con đã hy sinh tất cả vì anh mà bây giờ lại như thế này mà anh ấy thì vẫn rất là tốt nhưng mà chỉ một cái là anh rất khó chịu với con anh không thể hiểu nổi và anh cũng nói thẳng là tự nhiên anh cảm thấy anh không thể chịu được rất là khó chịu nhìn thấy em như một cái gì đấy nó rất khó chịu nó cứ đâm vào mắt anh ấy. Đó. Đấy, thưa đại chúng, cái chuyện này thì nó ngoài cái chuyện tâm lý rồi, mà nó là tâm linh rồi. Và sau đó thì uh, Thầy có chia sẻ với cô ấy. Thầy nói cái này là có vấn đề về tâm linh rồi. Đó. Thế và Thầy mới hướng dẫn cho cô cách tu tập, lập đàn làm lễ, chắc chắn có an gia trái chủ nó phá vỡ hạnh phúc này nó can thiệp vào hạnh phúc của vợ chồng này đó Đấy. thế và hướng dẫn cho cố tu tập theo chương trình tu tập của chùa để hóa giải oán kết thế và cô đã tu tập hết cả ba lần bốn chín. thế và sau đó quả thật là nó chuyển hóa đấy thưa đại chúng họ chuyển hóa đấy. thế đấy nhá thế thì đây ở đây thầy nói là có những cái trường hợp chính là do tâm linh họ tác động tâm linh họ tác động họ cản phá tâm linh ấy thầy cũng nói có thể chính là cái vong linh ở đất ấy hoặc là oan gia trái chủ tiền kiếp của hai người nó theo nó phá nó tác động hoặc nếu những người nào có thể có vong thai thì cũng chính vong thai nó phá vậy đấy thưa đại chúng rất nhiều gọi chung mình gọi là oan gia trái chủ câu chuyện oan gia trái chủ là vĩnh viễn không bao giờ hết được Chúng ta còn sống trên trần gian này là chúng ta còn oan gia trái chủ vì chúng ta là phàm phu, vô minh, tham sân đầy dẫy cho nên chúng ta còn tạo oan trái rất nhiều. Thì không thể nào không có oan, không có trái được. Ừ, trái tức là nợ đấy, nợ nhau, nợ tình, nợ tiền, nợ ân, nợ nghĩa, nêu nó nợ hết đấy. Thế, oan là mình gây oán, gây kết với người này, người kia. Thế cho nên là có oan trái, có oan gia trái chủ thì chúng ta phải giải thôi phải tu tập để mà giải oan gia trái chủ thôi thì đây riêng cái này là tâm linh họ tác động thì cô này cô đã tu tập mà sau đó kết quả đã tốt anh đã chịu dọn về nhà ở và vợ chồng làm lành với nhau hoan hỉ lại với nhau đấy là cái điều hết sức lạ chứ cô khổ tâm lắm đấy cô một con khổ vô cùng luôn về khổ đến cái nỗi về sau khi anh không ngủ ở nhà thì thì cô đành phải dọn đi nhà khác để cho anh về nhà anh ở cô ở nhà là anh không thể về được rất khó chịu thế là về sau thì cô bảo con lại chính con phải rời đi con thuê nhà con ở để cho anh về anh ở nhà của anh ấy đấy câu chuyện nó căng đến như vậy cơ mà thế này chúng thấy phức tạp không cho nên chúng ta thấy cái hạnh phúc của đời người nó mong manh lắm phải không? về tâm lý đấy nhưng lúc nãy thầy nói nó đã đủ thứ phức tạp rồi bây giờ lại còn tâm linh nữa cho nó tác động nó lại càng phức tạp thật là phức tạp cho nên người trần gian để tìm được hai cái chữ hạnh phúc nó quá là khó và thật sự là không thể có không thể có đâu ạ ở à, thế gian này không thể có hạnh phúc được đâu ạ không có hạnh phúc chân thật được đâu nó chỉ là tạm thôi nhất thời thôi gắng gượng gắng chịu đựng thôi cứ, cứ hỏi những cặp vợ chồng mà gọi là đầu bạc răng long nhất thế gian này hạnh phúc nhất gọi là hạnh phúc nhất thì họ cũng vẫn phải chúng tôi cũng phải nhịn nhau đấy chứ thì có phải là hạnh phúc thật đâu lúc nào cũng hoan hỉ đâu cũng nhiều lúc phải nhịn nhau đấy à, nhịn như cơm nhịn cơm sống đấy chứ đấy, nhịn đấy chứ thì mới thấy yên ổn đấy chứ đó như vậy chúng ta thấy có hạnh phúc thật đâu không? cho nên ờ, thực sự mà nói là chỉ có tu <laughs> thì mới là an lành nhất đấy đạt được giải thoát chân thật đấy nhé